U22 Indonesia đối đầu với U22 Việt Nam thì liệu rằng ở trong trận đấu này U22 Việt Nam của chúng ta có thể giành được chiến thắng trước đối thủ nặng ký đó là U22 Indonesia hay không thì sau đây Dũng sẽ đưa ra một số quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu để chốt ra những mắc kèo anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này để đem lại lợi nhuận cho anh em và cùng đó hiện tại á, anh em nào đang xem video yêu quý để lại Dũng một like cũng như là một lượt đăng ký trên kênh về Dũng bóng đá hoặc là Dũng soi kèo để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thể xem và tham khảo còn ở trong à, cái video trước khi mà trận đấu của U22 Việt Nam chạm trán với U22 Thái Lan thì Dũng đã đưa ra cho anh em ở ba má kèo ở trong trận đấu này thì lần lượt sẽ là mã kèo U2 Việt Nam được cộng 0.25 rồi mã kèo xíu 2.25 và cùng đó là mã kèo tỷ số là một đều và 1-0 thì đã ăn được cái mã kèo tỷ số đó là một đều rồi ăn được mã kèo xỉu cũng như là mã kèo Việt Nam được cộng 0.25 thì chúc mừng cho anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua cũng như là đã xem được cái video ngày hôm đó để Dũng đã nhận định về trận đấu của U2 Việt Nam với ờ, U2 Thái Lan thì ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định thêm cho anh em về trận đấu này thì uh, sau đây Dũng sẽ đưa ra một số cái quan điểm cũng như là những cái thông tin để anh em có thể xem và tham khảo thì ở cái lượt trận gần đây nhất của phần sân của Indonesia khi mà thi đấu ở trong cái bảng A thì đã trận cuối cùng trận chán với là Campuchia thì đã tiến Campuchia về với vườn với tỷ số là 2-1. còn trước đó khi mà gặp những cái đối thủ không cùng cái đẳng cấp như là Philippines, Myanmar rồi Ino, à, rồi Đông Timor thì đều có những chiến thắng cách biệt từ 3 bàn thắng đổ lên như là chiến thắng 3-0 trước Đông Timor, chiến thắng 5-0 trước uh, Myanmar và chiến thắng 3-0 trước Philippines. Trong khi đó, phần sân của U2 Việt Nam thì lại phải có những cái trận thắng chật vật trước những đối thủ nặng ký như là U2 Thái Lan hoặc là Malaysia thì uh, có trận hòa một đều gần đây nhất trước đối thủ là U2 Thái Lan còn trước đó nữa thì sẽ có trận thắng 2-1 trước Malaysia chiến thắng 3-1 trước Singapore và chiến thắng 2-0 trước U2 Lào thì nếu mà xét về thể lực á, thì phần sân của Indonesia đó nhỉnh hơn Việt Nam của chúng ta một ngày nghỉ khi mà trận đấu cuối cùng của đội bóng này được à, đá đó là vào ngày mùng 10 tháng 5 trong khi đó phần sân của U2 Việt Nam chúng ta thì lại đá vào ngày 11 tháng 5 thì chính vậy cái việc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta nghỉ hơn một ngày đã là mất lợi thế khi mà ở trong một lần chạm trán này chưa kể là ở cái bảng đấu A thì phần sân của Indonesia thì đấu rất là tốt khi mà trong 4 trận đấu thì đội bóng này toàn thắng cả 4 trận đấu trong khi mà ờ, ghi lên tới là 13 bàn thắng và chỉ để lưới là một thủng lưới là một bàn mà thôi thì anh em có thể tính ra trung bình là một trận đấu của đội bóng này có thể ghi lên tới là 3,25 bàn thắng và cùng đó là chỉ để thủng lưới là khoảng 0,25 bàn thắng trong một trận đấu mà thôi chính vì vậy thì à, cái độ cái độ ghi gớm của Inoza rất là áp lực cho phần sân của u 2 Việt Nam của chúng ta mặc dù uh, ở trong cái bảng A thì không có đối thủ nào là cùng đẳng cấp với phần sân của Inoza nhưng với những cái hiệu số như vậy thì cũng đã là một cái áp lực rất là lớn cho đội tuyển u 2 Việt Nam ở trong trận gặp mặt này nhưng mà anh em có thể nhìn ở đây khi mà nhà cái lại đưa ra mức kèo đồng ở trong trận đấu này khi mà anh em bỏ một vào U22 Indonesia thì ăn tới là 0.98 nhưng mà bỏ một vào U22 Việt Nam thì lại chỉ ăn được 0.76 mà thôi thì chính vì vậy cái việc mà à, nhà cái đang đánh giá phần sân của U2 Việt Nam mạnh hơn đó là một điều hiển nhiên khi mà nhà cái đang chỉ cho anh em ăn ở cái mã kèo U2 Việt Nam là 0.78 mà thôi và kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức là 2.25 anh em bỏ một vào kèo tài thì ăn được 0.98 và bỏ một kèo vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.78 mặc dù là ở trong những trận đấu gần đây ở trong cái U22 năm nay thì uh, phần sân của Indonesia nhảy hơn khá là nhiều nhưng mà đều là những cái đối thủ không cùng đẳng cấp nếu mà anh em có thể nhìn vào cái lịch sử đối đầu thì uh, phần sân của u 2 Việt Nam đã thắng lên tới là à, hai trận đấu ở cái lượt trận năm 2019 lần lượt với tỷ số là 2-1 và trận sau đó là tỷ số là 3-0 thì ờ, phần sân của U22 Indonesia thì chỉ góp trong mình là một trận hòa vào năm 2017 mà thôi cũng như anh em thấy cái phong độ thi đấu của phần sân của U22 Việt Nam của chúng ta ấy, là thi đấu rất là tốt khi mà thi đấu ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì chỉ có hai trận hòa đều là hai trận hòa mạnh ở trước một cái đối thủ rất là mạnh đó là U22 Thái Lan ở trong cái khu vực Đông Nam Á Chính vì vậy ở trong trận đối đầu này thì U22 Việt Nam được uh, đánh giá cao hơn nhiều so với phần sân của U22 Việt Nam Nên mình nghĩ ở trong trận đấu này thì U22 Việt Nam á, thì sẽ thi đấu với cái sơ đồ sẽ là tấn công trong khi đó phần sân của U2 Indonesia sẽ thi đấu với à, lỗi phòng ngự và phản công ở trong trận đấu này nhưng mà ở trong cái trận đấu này nếu mà U2 Việt Nam của chúng ta mà thi đấu không tập trung thì có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào như ở cái trận đấu ở vào ngày uh, mùng 11 tháng 5 à, năm 2023 khi về thi đấu với u 2 Thái Lan thì đã có cái bàn thắng được ghi sớm ở ngay cái phút thứ hai của trận đấu thì anh em thấy ở đây thì nếu ở trong trận đấu này tiếp tục mà u 2 Thái Việt Nam mà thi đấu mà không tập trung thì có thể bị thua bất cứ lúc nào khi mà phần sân của u 2 Indonesia sở hữu rất là nhiều cái cầu thủ có thể chấp được cơ hội tốt cũng như là uh, có một cái lối chơi rất là hiệu quả và tốc độ thi đấu rất là tốt ở trong những trận đấu gần đây về những hiệu số anh em có thể thấy ở đây là có thể nhận định ra được rồi nhưng mà nếu mà anh em có thể nhìn vào cái từ cái việc mà thi đấu ở trong lịch sử cũng như là những cái trận đấu gần đây nhất thì phần sân của U2 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nút chọn U2 Indonesia ở trong cái trận đấu này thì sau đây mình sẽ đưa ra cho anh em một số má kèo để anh em có thể tham khảo ở trong trận đấu này thì trước hết về cái má kèo cược chấp được thi đấu ở mức kèo đồng thì mình sẽ đưa ra cho anh em các kèo là U2 Việt Nam được thi đấu ở kèo đồng trong trận đấu này thì như mình đã nói thì ở cái việc mà trong lịch sử thi đấu gần đây cũng như là cái uh, lịch sử mà hai thằng này chạm trán với nhau thì phần sân của U2 Việt Nam á, thì hoàn toàn là có cơ sở để nốt chọn U2 Indonesia ở trong trận đấu này cùng với là sẽ cộng thêm cái uh, tinh thần yêu nước ở trong trận đấu này để có thể giành được chiến thắng còn về cái má kèo tài xỉu toàn trận thì ở trong trận đấu này thì mình nghĩ mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là xỉu ở trong trận đấu này vì ở trong trận đấu này là một cái trận đấu có tính chất rất là quan trọng khi mà ở trong trận đấu này nếu mà đội bóng nào bị thua thì có thể bị loại bất cứ lúc nào chính vậy cái việc mà ở trong trận đấu này hai đội bóng thi đấu với nhau rất là cẩn thận và uh, căng thẳng thì um, Dũng là sẽ dự đoán ở trong trận đấu này không có quá nhiều hơn hai bàn thắng. Chính vì vậy Dũng sẽ đưa ra cho anh em mắc kèo là mắc kèo xỉu ở trong trận đấu này để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Còn à, đây cũng chỉ là cái video mà Dũng nhận định sớm về trận đấu này thôi. À, Dũng hiện tại đang nhận định sớm trước khoảng là cả 20 tiếng đồng hồ cơ nên có thể những cái thông tin hiện tại Dũng đang có có thể là chưa chính xác thì à, những cái khi nào mà trận đấu sắp được diễn ra từ 10 đến 30 phút lúc đó Dũng có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là uh, đội hình đá như thế nào và mục tiêu ra ra sao thì Dũng sẽ chốt ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong nhóm của Việt Dũng ở tele a cộng chúng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình thì anh em nào mà còn chưa có cho mình một cái nhóm chơi ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a cộng chúng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và chơi cùng những anh em khác ở trong nhóm với những má kèo uh, Dũng tin chắc là có thể đưa anh em vào bờ được và cùng với đó là anh em nào hiện tại mà còn chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư như Dũng hiện tại đang có đây thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em tham gia như thế nào và đầu tư ra sao để có thể có lợi hiệu quả nhất chứ anh em mà chơi qua thầu qua cỏ anh em mà kết thằng ờ, U2 Việt Nam ở trong trận đấu này anh em chơi ngoài thầu ngoài có chắc chắn nó ăn ít ở trong trang hơn ở trong trang rất là nhiều ví dụ như ở trên trang là cho ăn 0.85 nhưng ở ngoài thầu ngoài cỏ chỉ cho anh từ 0.75 hoặc là 0.7 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em về cả mặt tiền like tiền phí cũng như là anh em phải vô một cái mã kèo rất là sớm nên mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư video ngày hôm nay Dũng nhận định sớm về trận đấu giữa U2 Việt Nam đối đầu với U2 Indonesia để anh em có thể xem và tham khảo chứ Dũng chưa khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo mà Dũng đưa ra ở trên video này thì những cái bát kèo ngon nào chắc ăn nhất thì uh, mình đã nói ở trong video tất nhiên phải nằm ở tele a cầm số suất kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình còn uh, bây giờ dũng xin phép kết thúc video tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh về súng bóng đá cũng như là dùng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư